mấy mày đẹp bao nhiêu Cổ lên em thế này khi đi xịt nhưng không phải trong chân lít anh là yên tâm anh là phân phân rồi hai mươi anh này gì ờ được rồi hai hai mươi đây đây là trận đây trận chung kết gì à. sao mà run và chung kết là vai tớ bây giờ không loại này vanh tròn vanh tròn nữa nào hả nào. ừ Cầm hơi mỏi ừ. Nhưng mà tao kia ờ, có, có đủ số lượng không? Tao không biết Thằng này là 20 này Ông này à, ờ, là 20 Ông này dạ, dạ, dạ. À, thằng này 20 ờ. này Rồi, cao chưa? Vâng, nào? Stop Chủ mà Nhà cái mà để hai hai anh bông chạm băng nhau thì cái gì Huê Cái gì Hoa Áo trắng cố lên Nói chung là không không một để một ăn một nhà cái lời thế đó là được Hai lần rồi Đâu đi anh ơi Nhà cả gì ăn là chênh lệch thôi Ăn chênh lệch cái lộ thì chịu mà Cái này thì... Cái lộ lộ chênh lệch Cái lộ chênh lệch Một thằng có ai áp đẳng ấy nhỉ? Một ăn 0,9 là ai áp đẳng Anh nhất áo trắng ăn À, cái Vâng vì hai đội lên Real nên tôi rất khó bình luận Giang thế nào bị bị loại đấy Giang là hay thế bị loại à? cà cà xịn là cà giả Vâng, Alonso đen Chắc là do đồ chơi vâng, đây Do đồ chơi Đồ chơi hay à? Kaka ca đảm đáng nhận bóng Vâng, quá cả Vâng, ra đen Chelsea là một rất hay Vâng, là là ca trắng có đấy là Casillas xanh Mẹ đá với anh, đá với anh anh Đức hay như thế nhỉ? Ờ. Không, một pha chọc ngay nhưng ai mới lo Đức thì đá hay đấy Anh Đức Anh đâu, anh mà thằng về sau thằng 5 không ấy Thì đá hay đấy về sau chưa biết được vâng, Trời ơi, có ba thằng không? Trần Chu Kiệt đây, Trần Chu Kiệt đây là tài hiện tại Trần Vong à, Đồ Sáu Và điều anh à, anh à, tín sẽ không kinh doanh không hay là một lần nữa sẽ ôm ăn được là anh bắt Tỷ lệ cá cược này bao nhiêu đấy? Thêm một lần đâu? Thì bây giờ mình chi vai để cho bác hạt HKT Vâng, HKT lên phải hát cà tê lé lần đầu hát cà xin lỗi anh chị yêu người đồng giới này là Ronaldo đen vừa rồi vừa rồi chẳng anh đâu đi xuống đây anh à, à, nhá vâng, bên kia vâng, vâng, có nhìn nhìn thấy bóng nó được rồi thôi mình nhìn đâu đấy mà mà xem luôn đi cái này là cái loa à? chú tư chuyển cá lô vâng khay ra đen khay ra đen làm gì được đâu Trong cây đang đến rồi vâng. Thẻ đỏ rồi vâng. Thẻ đỏ Thẻ đỏ cho Casillas Không thể Cho Tài ơi Vâng Sang penalty Quả không penalty vào Vâng, anh là Ronaldo. Lên chơi. Ronaldo đánh qua Casillas Lên chơi. Vâng. Lên chơi. Vâng. Tỷ số là 1-0. Tỷ số đang mở cho các thủ Real dạ, dạ, dạ. đen. Từ 2 một con lần đầu tỷ lệ tỷ lệ cá cược là một ăn long dành cho ấy là một giờ cho trắng nhá tớ là đen khá hay vâng, hay đấy vâng, vâng hình như có bán đồ đây cả cầu thủ Real này áo không không biết là huấn luyện viên là Phan Tất Chín là mua làm tay kia kéo này ngon lắm anh để tự động hết với chứ có đến kỳ giá 300 nghìn đô đi này anh có thể mua năm tay với giá khoảng 2 nghìn đô về bên chị Sao? Vâng Hình như chị trận tranh bát tư không có một hứng thú thì phải Có chứ hai đối thủ tự biết <laughs> Tự xử à? Trên theo là mình nhìn lại đối thủ cân đôi cái ra cái ra trắng cá cá trắng miếng trắng xa phần chung một là cái tủa đấy Được hỏi cái về nào Kiwi Anh ơi xin luôn đi anh ơi Anh là Ronaldo Ronaldo đen Vâng, cây đen cây này đen nói chung là toàn đen đúng không tập hai á mới nói là rất kinh nghiệm bóng được đẩy sang đường đường đô góc đi là một ờ, điểm trắng đối đầu với sinh ra một đen vâng sinh ra một là xuất sắc hơn có phải như nó một trắng là quả đâm ra ô này là Ronaldo lại là Ronaldo Nhìn cái này ở trong Dốc bóng ở hay lắm cái việc đánh trái Hay quá Đúng phong cách của Jotdo rồi ồ Quá hay Tỷ số và đỉnh một đều Và lại là Ronaldo ghi bàn Pha solo của Cristiano Ronaldo trắng Khi Cristiano Ronaldo đen gọi thì ờ, Ronaldo trắng trả lời Tiến ờ, thành công Cố lên Tiến à Trận đấu này sẽ phân định ai là Ronaldo và ai là Ronaldo phẩy Morigo và cà đen rất thường giả sau Abeloa anh có vẻ khá tự tin với pha pha giải bóng của mình. Còn vâng, trận chung kết của trận chung kết của Champions League năm nay đang diễn ra rất kịch tính. Medina, sân Gamali dường như đang nổi tung ờ, vâng, và ờ, sân trên một, Rondo ở trong. Đến ờ. đầu tung người. Ôi trời ơi, pha ngã bóng đen không được động viên hai đội có tôi không nhìn được Cường Tuông là hai được gì? BB nó đây rồi vâng, vâng, vâng, Chuyên vô, ôi trời ơi Anh đi kiếm ở bên nữa Không anh đang đâu gì Anh suy nghĩ quá lâu Thằng ăn vạ giỏi mà Cái đấy à, hay quá vậy Cố lên, chúng ta đừng ngửa coi, chúng ta đừng ngửa coi Vâng, các thằng anh nhà vượt qua Chúng ta đừng ngửa coi Các cháu hay lắm Quá vâng, Mỗi tội đấy là PP PP đã đổi còi kết thúc Vâng, anh là cái thằng... Ờ, vâng, ờ, đúng. Vậy là hôm nay thì trong tay là người voi kết thúc ờ, hiệp 1 trận chung kết trong lịch Tại đâu? Mà đấy Vì ai biết biết được, bây giờ kia trong tay Đây là gì ạ? À? um, uh... ờ, ờ đây là gì tạ gì à tạ biên đức Betana Hay đó Vâng BB đang theo em, Betama trắng Anh đi ra bóng Trên đeo cam cam trắng Không ăn gì rồi Vâng đây là xe đỏ đen à. Vâng xe đỏ đen Anh là vượt qua khay ra Yên ta đi còn muốn hàng phòng ngự đó các bạn rồi có vẻ như mày. Là, có vẻ như trận chiến đỉnh cao và là trận chiến giữa hai CR các cầu thủ ờ, của hai đội đang làm nên cho cái chiến đỉnh cao này Bena lực của anh vẫn rất là nhiều nhưng uh, có một người uh, có một người không đồng ý như vậy là đây Điểm đô, hay quá Hewin Hewin Ôi, hơi chậm trận đấu đỉnh cao như thế này trận đấu tôn vinh hàng thủ trong một trận đấu đỉnh cao như thế này thì không ờ, chấp nhận một sai lầm như là nhỏ nhất vâng các cao bác cr viên này khách vâng ôi phá lỗi rồi cơ hội cho Ronaldo à? khoảng không đẩy à? thôi quả này khả năng sẽ một cú khứ lòng không không hay rồi nhẹ quá vâng, à, quá hiền của Ronaldo nếu nếu đúng phong cách của anh thì anh phải à, anh phải thẳng không như vậy đang làm mất đi hình ở à, bên cả hội viên đang làm mất đi hình này này vâng. không thể xuống được đây là Higuain Higuain lên vâng chưa bóng lên vâng. sao có được tầm một nhưng ra một trận là không nhớ Benzema nam một phong độ gì đấy phong độ gì xanh <laughs> xanh hết Benena rất hay truyền cho Tâm Mốt nhá ờ. xanh vậy là Benzema một cú cho tạt cho. Ừ. ôi giời ơi đẩy vòng quá dài cho nên anh ờ, thì qua Tâm Mốt tặng ở đây nguy hiểm lắm đấy sau rồi à, Sergio Ramos trắng thì Sergio Ramos đen có vẻ im lặng hơn nhàn nhã hơn chứ vậy im lặng hơn à, Benena Abeloa rất hay Đẩy bóng nguyên zone thôi nha, hữu win. Có bàn rồi. Mới là Amion, Amion quá trâu, Balanke 85. <laughs> Balanke như thật. Benela. Balen Balanke. Balanke. Nông dân gì đọc cái là biết cái ca. Cố lên, Zean ơi, Zean trắng cố lên. Vâng, Ronaldo, Ronaldo trắng. Ôi, anh quá trâu. Quá trâu. Chúng vâng. ta được coi đấy giờ thì anh đã có một pha solo 12 trong trận đấu